trêu trời điều chi hả đố em bắt được anh đó tình mình đẹp như tranh à đến để bắt anh đi còn chừng chờ điều chi đố em bắt được anh thì chắc chắn là mai này chị tụi mình còn đẹp hơn tranh à